Em ờ, Tiến Bia Sơn ờ, giả gỗ giả đá xin chào ờ, quý anh chị và các bạn nhé thì hôm nay em lại tiếp tục review cho quý anh chị và các bạn cái các dòng sản phẩm sơn ạ rất mong quý anh chị xem và nhớ ủng hộ em Tiến nhé để chúng ta cùng đi vào trong quầy ạ Đây, em sẽ quay lại cho quý anh chị xem cái màn hình trước nhé để chúng ta cùng giao lưu ạ Đây, như quý anh chị thấy thì em đã chuẩn bị đánh giá sản phẩm của chúng ta đây đây thì dòng này là dòng à, Alex à, quý anh chị nhé mai để em lại chơi à, thằng Alex ạ thử xem là đánh giá xem cho quý anh chị tư vấn cho quý anh chị xem tham khảo nhất để cái hậu quả chúng ta lựa chọn để biết các dòng sản phẩm nào trên thị trường chúng ta là dùng sơn nó đảm bảo nhất quý anh chị nhé đây Alex thì dòng này là dòng sơn lội bóng sơn bóng lội cao cấp quý anh chị nhé ghi rõ ạ còn thằng này thì nó lại là thằng sơn bóng chống chống ờ, nóng ngoài trời hiệu quả quý thiện mã số thì em không nói đến mã số nhé thằng thế là em đánh giá cho hai thằng này là một thằng này là thằng sân trong nhà sân bóng cao cấp trong nhà thằng này sân bóng cao cấp ngoài trời quý chị nhé hai thằng ạ thằng ờ, pro này alex pro quý chị này và nó để rõ đây quý anh chị là sơn à, mã số thì màu thì em không nói đến mã số màu số màu thì nó có cái hiệu đây mà trên bảng màu rồi chúng ta lựa cái màu sao cho nó hợp lý và phù hợp với tông mệnh của chúng ta đây là sơn à, chống nóng à, ngoài trời hiệu quả cũng nhận sơn bóng chống nóng ngoài trời hiệu quả đây chúng ta cùng xem cái công dụng của nó đây công dụng thì em chỉ sơ qua cho quý anh chị sơn bóng chống hiệu quả quý anh chị nhé được làm sơn từ cao cấp và chất ngoài trời được sơn phủ bề mặt móng mang lại à, để sang trọng cho ngôi nhà của quý anh chị ạ công dụng của nó thì để tìm xem ờ, ờ, cách ờ, của nó nhé thành phần cấu tạo của nó đây thì nhựa anatic không biết quý anh chị chắc em để này nhỏ những không thấy được vì có thể quý anh chị nào mua cái này thì chúng ta tìm hiểu đây cũng dễ thôi thì em mới sơ qua cho quý anh chị nào kêu phần nhựa tích và bột khoáng chất màu không chứa trì và thủy ngân quý anh chị nhé thì đặc biệt của nó kỹ thuật thì các màng sơn bóng của nó thì trên lý thuyết thì từ um, 11 đến 13 mét vuông trên một một lớp một lít quý anh chị nhé một lít là một ký một ký hai ấy. nếu một ký thì thành ký hai ký một ký hai các tùy theo sân nóng à, sân đặc đó pha với tỷ lệ không quá 7 phần trăm nước sạch ạ thì uh, chúng ta để như vậy thì uh, bảy này uh, để để phủ lớp thì chúng ta nên công dụng của nó thì hai ba giờ chúng ta phủ lớp tiếp theo nhé nên một lớp của nó thì tầm 11 đến 13 mét vuông ạ đây là của ngoài trời còn thằng này là thằng sân bóng trong nhà sân bóng trong nhà hiệu quả đây thì phần cấu tạo của nó thì cũng như à, tích cấp nước bột và ờ, khoáng chất và bột màu không chứa thủy ngân có nhẹ tiêu chuẩn này. của đó thì cũng 13 đến 16 mét vuông trên một lớp quý vị nhé 13 đến 16 mét vuông trên một lớp ạ thằng này cao cấp thì nó nó đạt hơn này, nó lợi thế hơn ờ, cái thằng ờ, bình thường quý vị nhé nhưng thằng này là bóng của bóng trong nhà quý vị ạ thì chúng ta nên sử dụng thì cũng độ ẩm từ 30 đến 80 phần trăm và trước khi dùng thì chúng ta khuấy đều những thùng sơn ạ và bề mặt khô của chúng ta thì khô hẳn thì từ 2-3 giờ quý chị nhé thì à, chúng ta nên làm hai ba lớp thì pha công dụng của nó pha từ 5 đến 7 phần trăm nước sạch thôi thì à, cái công dụng của nó thì quý anh chị thấy thì thành phần đây thì quý anh chị tham khảo thêm thì em thì nói sơ qua hôm nay đánh giá về hai dòng sản phẩm trong nhà ngoài trời của thằng Á đấy ạ thì xem đây thì cũng có một anh à, em xem trên kênh của to lý tiến thì hỏi thử trong review trên dòng sản phẩm Á như nào thì nếu như mà nói đánh giá thì chúng ta đánh giá thì chúng ta phải tùy theo cái đánh giá với giá tiền quý chị nhé giá tiền của nó thì giờ hai thằng này thì tất nhiên quý anh chị cao cấp của thằng Alex rồi hai thằng này thì cao cấp của Alex thì, thì em nghĩ là nó cũng à, là sơn cũng à, hơi à, đắt đắt tiền một chút mà nó chất lượng thì nó có chất lượng quý chị nhé còn nếu mà đánh giá mới so với thằng này nữa thì đây thì em bỏ lên đây nếu, nếu đánh giá cả ba đồng sản phẩm này thì khó đấy đánh giá thì chúng ta trước mắt để nói tiền thì thằng này thằng này là sơn trong nhà quý chị nhé đây à em để gần một chút này để sơn nội thất trong nhà đây để chữ chuẩn nội thất trong nội thất ạ nội thất ờ, trong nhà tiêu chuẩn với chị nhé thì thằng này là sơn kinh tế thì mình không thể nó đánh giá thì đánh giá với thằng sơn trong nhà mới sơn trong nhà đánh giá được nhưng mà mình đánh giá phải có thời gian và với với giá tiền với chị nhé vì nếu mà thằng này là thằng sơn ờ, kinh tế thì nó không bóng mà thằng alex dưới đằng bên này thì nó bóng quý chị nhé đem để sang bên này đây là sơn của trong nhà em đây là đánh giá của hai thằng này thì nó bóng thì thằng bóng là không bóng thì mình không để đánh giá được phải mình mình lấy thằng bóng với thằng bóng thì ờ, chúng ta đánh giá vào với điều kiện là chúng ta phải có thời gian nữa mới giá tiền nó quý nhé thì chất lượng của nó thì em nghĩ thì thằng hãng sơn nào thì cũng như nhau đâu quý nhá hãng sơn ờ, của uh, bia này với hãng sơn Alex này là nó cũng như nhau cả cái chất lượng uh, tiêu chuẩn của Việt Nam chúng ta và nó cũng mua công, công nghệ của nước ngoài về đấy thì để, để có đánh giá thì chúng ta đánh giá phải tính theo cái dòng sản phẩm bóng mình đánh đánh, đánh, đánh bóng và thằng uh, tiền thì nó mới hiệu quả hơn ạ thì uh, chất lượng thì ờ, thằng này thì tất nhiên thì nó thua thằng ờ, thằng này nó rẻ tiền nó phải thua thằng đắt tiền rồi kinh nghiệm thằng đắt tiền bây giờ nó phải cao cấp hơn rồi cái tiền nào của đó cho nói là tiền nào của đó vì sơn nó bóng mà chất lượng nó tốt hơn và số mét vuông nó hơn quý chị nhé thằng này nó từ 13 đến 16 mét vuông mà thằng này thì được được 10 mét vuông luôn quý chị ạ cũng ờ, pha 7 phần trăm nước sạch cho quý chị nhé 7 đến 10 phần trăm nước sạch thì mét vuông của nó thì cũng khoảng tầm từ uh, từ 10 mét vuông ạ trên một, uh, một kg một nớp tức là mình pha một nớp thì tiêu chuẩn của nó nó khác nhau vì giá tiền thằng này với thằng đó là gấp đôi rồi quý chị ạ nhưng mà thằng này nó lau chùi được ạ thằng này không lau chùi được nếu mà đánh giá như vậy thì phải đánh giá với thằng này quý chị nhé hai thằng này để đánh giá giá nha nè hai thằng này cũng là thằng uh, siêu siêu trắng trần cao cấp thì nó cũng quá lượng quý chị ạ ờ, em đang nói sơn trong nhà nhé siêu trắng nó siêu trắng nó là trắng nó trắng tinh quý vị trắng bóng nhé thì hai thằng này đánh giá nhau thì à, nó chỉ tranh lệch nhau giá tiền thôi quan trọng giá tiền thôi thì, à, nếu mà hai thằng bảo bằng nhau tiền nhau thì em nghĩ là cái hiệu quả nó cũng như nhau mà cái thời gian dùng mà uh, chất lượng để trong vòng 5 năm sau thì nó vẫn vẫn uh, như nhau quý chị nhé còn chúng ta đang so với thằng rẻ tiền này thì này này này không được rồi thì thằng này nó phải xuống trước rồi vì thằng nó rẻ tiền hơn hai thằng này hai thằng này quý chị nhé vì thằng này thằng hai thằng này đánh em đánh giá vào hai thằng này chơi trong nhà với nhau em để hai non cao đây cái gì đây hai non này thì ờ, chúng ta đánh giá nhau thì chất lượng như nhau mà tiền như nhau thì em nghĩ là nó như nhau hết đây là em tư vấn cho quý anh chị ờ, cái ờ, mức chân thật nhất của người thợ quý anh chị nhé thì em cũng là từ đào tạo thợ ra từ tập thợ ra thì em review nên làm youtube thì nên rất mong đánh giá đây của giúp cho quý anh chị xem thấy bổ ích thì nhớ tặng em một like nhé và thấy hay thì hãy chia sẻ video này cho chị cho anh chị em chúng ta tôi chuẩn bị xây nhà sơn nhà thì chúng ta có cái quy trình tài liệu để tham khảo ạ rồi cuối video em à, tiến bia sơn giả quốc ở đá cũng à, xin phép dừng ở đây ạ xin à, quý chị xem thấy bổ ích thì nhớ tặng em một like và nhớ chia sẻ video này mà anh chị em nào chưa bấm nút đăng ký kênh thì hãy bấm nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được khi em tiến bia sơn giả quốc ở đá có video mới nha em xin chào lại quý chị video sau ạ